Xin chào anh em đang xem video của tôi à, Hôm nay đại lý tôi xin giới thiệu với anh em về cái mẫu áo đổi bài Đây là mẫu áo khoác đủ là cổ tay Dành cho anh em đam mê chơi bài giá Với những anh em đi chơi đấy, mà không thể lùa bài vào được Mà dùng những cái bài thanh trí bài chợ đấy à, Em chơi liêng, chơi ba cây Thì à, dùng công nghệ áo đổi bài này rất là thuận lợi cho anh em anh em à, đi anh em sẽ có cơ hội à, hào lá bài và trao đổi lá bài nó rất là kín đáo hiệu quả rất là cao đây là một cái ờ, mẫu áo mới ra của năm 2020 này đặc biệt là dịp cuối năm này thời tiết ngoài Bắc bắt đầu lạnh anh em mặc những cái áo này rất là lợi cho anh em vừa ấm áp lại vừa có cái công nghệ hỗ trợ anh em được bài Đó. áo này thì dùng pin tiểu nên là anh em không phải bị động chỉ cần mua binh tiểu là anh em đã có thể chơi ok rồi còn cách đổi bài như nào thì tôi hướng dẫn em cuối cùng dụ trong à, sân chơi Đấy, anh em lên bài và là điểm số nó thấp ví dụ là lên từ ba cây cây 10 cây ác quy quy Đấy, điểm số thấp anh em không theo được thì anh em sẽ hào ra bài Đấy trước khi hao thì anh em muốn đấu cây nào đi thì em để cái trên cùng nhé để cái cùng nhé sau đó anh em à, dùng động tác nặn bài thì à, tay chữ V này em nhé gần nặn bài này là đấu bài thành công này Đấy. em giấu đi anh em nhớ cây mình giấu đi cây gì để tí mình đổi sang cái bài khác cho khỏi nhầm lẫn ví dụ bây giờ tôi lục cái ad chẳng hạn bây giờ tôi lên được ván bài điểm số gọi tròn bài cây uh, 10 cây q và cây k nếu mà mình có cái ad trong rồi thì mình rất đơn giản thôi mình chỉ cần đắc nặng bài à, mình đã biến đổi ván bài điểm số thấp nhất sang bài điểm số rất cao à, chỉ cần mở số này về trong bạn bài này thôi đơn giản rất là nhanh máy được bài rất là êm luôn anh em nhé người bên cạnh không thể nghe được tiếng động cơ kêu vì máy rất là êm anh em làm các à, nạn bài thôi như này là xong anh em đi chơi em mua tôi cục pin à, mới thì khỏe điện chút thì độ bà rất nhanh Đấy, rất đơn giản được ngoài cái mẫu áo khoác ra thì cơ sở tôi còn có nhiều cái mẫu áo khác như là sơ mi áo không hay là áo gió thì anh em có thể thích những mẫu áo nào thì hãy liên tôi tôi tư vấn cho Đấy, chúng tôi có cơ sở ở bến xe mỹ đình mình bến xe miền đông chúng tôi sẽ em phải lên cơ sở tôi để thử hàng để kiểm tra hàng luôn chúng tôi được 24 24 các bạn trong tuần thời gian lúc nào cũng được anh em không phải ngại bất kể thời gian nào anh em cần thì hệ tôi qua số điện thoại 0346 947 tôi sẽ tiếp vấn cho anh em nếu anh em ở xa mà muốn à, xem hàng thì có thể gọi trực tiếp video tôi thì tôi sẽ à, gửi video cho em xem cách dùng còn là cái video này thì tôi cũng không thể có nhiều gian để làm kỹ càng được mà anh em à, nào có nhu cầu thì liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh kỹ càng hơn hàng thì luôn bảo hành cho anh em từ chất lượng máy móc lẫn như chất lượng của áo đều bảo hành năm anh em đến mua hàng đều có thẻ bảo hành xin chào anh em